Ở phần 1, cô phần xây dựng kiến thức, cô sẽ có kiến thức như sau. Cô có một hình tròn. Cô chia hình tròn này thành 6 phần bằng nhau. Sau đó, cô tô màu 5 phần. Ta nói, đã tô màu 5 phần 6 hình tròn. Như vậy, Hình tròn của chúng mình được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 5 phần. Như vậy ta đã tô màu 5 phần 6 hình tròn. Ta viết 5 phần 6. Đây đọc là 5 phần 6. Đọc là 5 phần 6. 5 phần 6 chính là một phân số. Vậy phân số này được chia như thế nào? Chúng mình cùng quan sát tiếp với cô nhé. 5 phần 6, đây chính là phân số. Phân số này có 5, chính là tử số. Và 6 được gọi là mẫu số. Mẫu số chính là số tự nhiên. Đây là số 6, là số tự nhiên. Số tự nhiên này được viết dưới gạch ngang. Viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết Hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. Cụ thể hình tròn ở bên của cô đã chia thành 6 phần bằng nhau. Đó là biểu diễn của mẫu số. Tử số là gì? Tử số ở đây là 5. 5 chính là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Số tự nhiên 5 này chính là phần đã được tô màu. Như vậy, tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu.